trời bỗng đổ cơn mưa, con người bắt đầu tử vong, vì trong nước mưa có chứa virus, chỉ cần dính phải sẽ lập tức mất mạng. Công ty Apollon khó khăn lắm mới tìm được một người mang kháng thể, bọn họ đang định nghiên cứu. Igrasmus lại là cá thể mang tính lây nhiễm cực kỳ cao, khiến cả căn cứ rơi vào hỗn loạn. Simon nhân lúc đó cứu cậu ra ngoài, nhưng vùng phong tỏa này đều thuộc quyền kiểm soát của công ty Apollon. Hai chị em phải trốn khỏi vây bắt bất cứ lúc nào, còn đồng đội Patrick đang cố gắng điều khiển chiếc xe không bị mất lái, nhưng vẫn chưa kịp vui mừng thì liền bị một đám săn người chặn đường. Đối diện với nòng súng đen ngòm, mọi người chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng, Lúc này bố Simon bước xuống xe đi tới, mặc kệ sự phản đối của đồng nghiệp, ông muốn nói chuyện với Simon. Ông Frederick nhét cho cô một tờ giấy có ghi địa chỉ, nói rằng đây là chỗ ở của một chuyên gia virus, người có thể giúp Rasmus tiêu diệt virus mà không làm hại đến cậu. Nếu ông ấy cũng thất bại thì buộc phải giết Rasmus, không thì ngày tận thế sẽ đến. Vừa nói xong một tiếng súng vang lên, bố Simon đã chết dưới tay của đồng nghiệp. Thì ra ông chủ công ty Apollon sớm đã nhìn thấu suy nghĩ, không muốn làm hại đến con cái của ông, liền dặn dò nhân viên nếu phát hiện điều bất thường lập tức giết ông. Trải qua 6 năm, hai chị em Simon cuối cùng cũng gặp lại bố, lại không ngờ lần chia ly này là mãi mãi. Rasmus lúc này vô cùng phẫn nộ, đến gân xanh trên cổ cũng nổi lên, không có bất cứ triệu chứng nào, mà binh lính bên cạnh cậu bắt đầu co giật dữ dội, sau đó gục xuống đất mà chết. Martin nhân cơ hội đó cướp lại vũ khí tấn công, bắn cho đám săn người không kịp ngóc đầu. Simon và mọi người nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Martin biết đối phương sẽ nhanh chóng đuổi đến. Anh bảo mọi người hãy xuống xe, còn anh lái xe đi được một đoạn sau đó nhảy xuống đường, cũng coi như ngất đuôi được kẻ thù. Sau khi Martin gặp lại mọi người, bọn họ quyết định đến địa chỉ mà bố Simon đã đưa, tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia virus. Giữa đường bọn họ đi ngang qua một trạm cứu trợ bị bỏ hoang, mọi người lấy chút đồ ăn rồi tiếp tục lên đường, còn Rasmus lại lặng lẽ đến trước một tấm gương. Mặc dù không ai nhắc đến nhưng cậu cũng cảm thấy có điều bất thường, binh lính bao vây cậu lúc nãy sao lại bị truyền nhiễm, Simon biết em trai mình là ổ virus di động, nhưng lo rằng cậu sẽ không chấp nhận chuyện này cho nên giấu không dám nói ra. Những người trước đó thông qua tiếp xúc với chất dịch cơ thể của Rasmus nên mới chết. Simon cho rằng chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp sẽ không gặp nguy cơ bị lây nhiễm, nhưng cô cũng không rõ vì sao đám binh lính kia lại bị lây nhiễm. Trong căn cứ tổng bộ của công ty Apollon, ông chủ biết Rasmus đã chuyển virus cho một toán binh lính, hắn ta không những không sợ mà còn phấn khích, loại virus này là do hắn phát minh. Hắn biết được mức độ nguy hiểm của loại virus này như thế nào. Hắn tin rằng sẽ có một ngày nào đó, virus trong người Rasmus sẽ trở thành một bộ phận cơ thể của cậu, có thể điều khiển virus dễ như ăn kẹo. Việc hắn muốn làm là bắt Rasmus. Nhóm Simon lúc này đang xem bản đồ, địa chỉ ông Frederick đưa cũng không xa lắm, bọn họ chỉ cần ngồi thuyền vượt qua eo biển, sau khi lên bờ đi bộ mấy ngày là đến nơi. Vào hôm đó khi bọn họ đi qua một khu rừng, tình cờ phát hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Đây rốt cuộc là cây gì? Thân cây đen xì thì không nói làm gì, nhưng bên cạnh gốc cây còn có xác chết thối giữa nằm ngổn ngang. Rasmus tò mò đi lên trước nhìn cho rõ, xung quanh cây đầy chất dịch màu đen, lá cây như có sự sống vậy. Rasmus định tìm hiểu thêm thì Simon gọi cậu rời đi, cái cây này quá kỳ lạ rồi, tuyệt đối đừng lại gần. Bọn họ không dám nán lại lâu, lên đường tiếp tục hành trình. Ai ngờ không lâu sau bọn họ lại thấy một cái cây đen xì nữa, ở gần đó còn có hai người mặc đồ bảo hộ. Đối phương dường như rất am hiểu về loại cây này, dặn dò Martin và những người khác không được lại gần. Thì ra cái cây này đã nhiễm virus, không ngờ virus lại mạnh như vậy, có thể cộng sinh được với thực vật. Hai người họ đến đây để xử lý cây virus này, bọn họ châm thiết bị phun lửa, rồi phun lửa xuống chất dịch màu đen. Igrasmus ở bên cạnh bỗng cảm thấy đau đớn, cơ thể giống như đang bị thiêu đốt. Simon nghĩ điều này có khả năng liên quan tới ngọn lửa bên cạnh, cô hô hoán mọi người mau đưa Rasmus đi. Quả nhiên sau khi rời khỏi cái cây nhiễm virus đó, cảm giác đau đớn của Rasmus cũng biến mất. Người phụ nữ tên Fie này vô cùng kinh ngạc khi biết trong người Rasmus có chứa virus mà vẫn sống đến giờ, thế là đưa bọn họ đến phòng thí nghiệm của mình. Nơi này nhìn bên ngoài là nhà máy bỏ hoang, nhưng dưới tầng hầm là một phòng thí nghiệm rộng lớn, trang bị đầy đủ thiết bị nghiên cứu tiên tiến. Thì ra đây là một tổ chức nghiên cứu đang tìm ra phương pháp ngăn chặn virus. Người sáng lập dây Jacob là một chuyên gia virus tài giỏi. Simon đoán được người đàn ông trước mắt chính là chuyên gia mà bố cô đã nhắc tới. Sau khi dây Jacob nắm rõ tình hình cũng rất kích động, thế là lấy mẫu máu của Rasmus để xét nghiệm. Còn Martin và những người khác được nhân viên ở đây đưa đi tham quan. Ở trên nóc nhà máy có gắn thiết bị gián đoạn tín hiệu, có thể tránh khỏi flycam của công ty Apollo. Điện được cung cấp từ mặt trời và gió, chỗ ngủ cũng được chuẩn bị đầy đủ. Khi tổ chức mới thành lập có đầy đủ 80 người nhưng bây giờ chỉ còn lại 12 người. Nhìn thức ăn xếp đầy trên kệ, Martin cảm thấy sống cả đời ở đây cũng được. Ở phòng thí nghiệm, dây cấp nhanh chóng có được kết quả kiểm tra sơ bộ của Rasmus. Mặc dù virus đã hòa là một với từng bộ phận cơ thể trên người cậu, nhưng dây cấp tự tin rằng có thể tách virus ra, với điều kiện trước đó phải tiến hành nhiều lần thí nghiệm mới được. Mặc dù dây gấp tỏ ra rất nhiệt tình nhưng sau lưng lại nói với trợ lý Fie rằng muốn lấy mẫu virus trong người Rasmus để tiến hành nghiên cứu. Vấn đề về sức khỏe của Rasmus cũng tạm thời ổn định. Phi E biết nếu làm như vậy thì phải đâm xuyên đốt sống lưng của Rasmus và cậu ấy có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dây cấp lại nhắc nhở Phi E đừng quên nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là nghiên cứu ra vaccine. Phi E cũng cạn lời, cô chỉ đành tìm cách thuyết phục Simon để Simon hiểu được mức độ khủng khiếp của virus. Muốn tiêu diệt virus thì phải thử những phương pháp nguy hiểm. Lúc đầu Simon không nghĩ virus lại khó tiêu diệt như vậy, cho đến khi Phi E nói với cô, lúc thiếu chất lỏng màu đen đó, Rasmus cảm thấy đau đớn là vì cậu với virus đã hình thành trạng thái cộng sinh, giữa những vật chủ bị ký sinh đều có mối liên hệ ở trong phạm vi nhất định. Lời này của Phi E khiến cho Simon vô cùng lo lắng, cuối cùng cùng cô đồng ý cho họ tiến hành đâm vào đốt sống lưng của Rasmus. Rasmus cũng biết ca phẫu thuật này rất nguy hiểm, cậu bất giác run lên. Nhờ có Simon liên tục an ủi cậu mới bình tĩnh hơn nhiều. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, người không phận sự được mời ra ngoài. Dây cấp mặc đồ bảo hộ, Rasmus nằm trên bàn mổ, sau đó dùng ống kim tiêm đâm vào đốt sống lưng của cậu. Cơn đau nhói khiến Rasmus co giật, còn dây cấp cũng lập tức phát hiện điều bất thường, thứ vừa mới rút ra từ cơ thể Rasmus không phải tủy mà là chất dịch màu đen. Vào lúc này gân xanh trên người Rasmus bắt đầu nổi lên, khói đen bay ra từ người cậu sau đó phun ra ảo ảo như vòi rồng chuông báo động lập tức vang lên khi simon chạy đến phòng thí nghiệm cô đứng sững lại một chỗ toàn bộ nhân viên nghiên cứu đều nằm la liệt dưới đất gương mặt cứng đờ không còn sự sống chỉ có rasmus vừa mới tỉnh lại thì chẳng biết chuyện gì nhìn thấy xác chết nằm ngổn ngang dưới đất cậu cũng cảm thấy vô cùng sốc cậu hỏi simon chẳng lẽ bọn họ đều bị em lây nhiễm virus sao thực ra simon đã biết được đáp án nhưng cô lại nói là do dây cấp không cẩn thận làm rơi mẫu virus nên mới lây nhiễm cho tất cả mọi người Lời này vừa an ủi Rasmus cũng đồng thời nói cho những người khác nghe, cô không muốn Rasmus bị người khác ra lánh và chỉ trích. Fie đau đớn bật hệ thống khử trùng, phải nhanh chóng xử lý sạch sẽ phòng thí nghiệm. Sau khi chôn cất những đồng nghiệp xấu số Fie rơi vào tuyệt vọng. Những chuyên gia hàng đầu của tổ chức nghiên cứu đều đã chết, chỉ dựa vào mình cô thì không thể tiếp tục nghiên cứu ra được vaccine. Nhưng Simon nghĩ nếu không tìm ra cách điều chế vaccine, không chỉ mình Rasmus mà cả thế giới này sẽ đi tong. Lúc này, Simon bỗng nhớ đến toàn bộ dữ liệu virus đang được lưu trữ trong máy tính của bố cô. Fie suy nghĩ một hồi nói nếu lấy được máy tính có lẽ cô cũng có thể thử được. Nghĩ là làm, Simon quyết định quay về quê nhà lấy máy tính của bố tới đây. Cô nghĩ chuyến đi này không cần nhiều người, chỉ cần có Martin đồng hành với mình là được. Trước khi xuất phát, Simon đến phòng cách ly Rasmus nói cho cậu nghe kế hoạch tiếp theo, dặn cậu hãy nghỉ ngơi ở đây, không được tự tiện ra ngoài. Nhưng Rasmus lại thấy Simon đang cố ý giữ khoảng cách với mình, lúc rời đi còn khóa cửa lại, tinh thần của cậu dần dần trở nên suy sụp, cậu cũng đoán được Simon đang lo sợ điều gì. Còn Martin lúc này đang dặn dò đồng đội Patrick ở lại bảo vệ mọi người, Patrick lại rất bất mãn, trách Martin sao không nghĩ cách lấy viên năng nano trong người ra, mà lại đi với Simon làm mấy trò vớ vẩn. Martin nói với anh ta, chỉ có như vậy mới nghiên cứu ra vaccine, đây là một trong những cách có thể giải quyết được viên nang virus. Sáng sớm hôm sau, sau khi tạm biệt mọi người Simon và Martin bắt đầu hành trình mạo hiểm. Hai người xem bản đồ thì thấy quê của Simon cũng không xa lắm, nếu đi bộ thì sẽ mất mấy ngày. Nhưng bọn họ không hề chùn bước, chuẩn bị tinh thần ứng phó với nguy hiểm bất cứ lúc nào. Để tiết kiệm thời gian hai người chỉ đành tìm đường tắt. Sau khi vượt qua hàng rào tình cờ đi đến một khu vực dân cư, Martin phát hiện nơi này có nguồn nước chưa bị ô nhiễm. Anh định lấy chút nước uống thì phát hiện điều bất thường, nơi này dường như có người ở. Martin gọi Simon nhanh chóng rời đi, nhưng vẫn chậm một bước, Simon đã bị súng chĩa vào người. Martin vội vàng giải thích bọn họ không có ác ý gì, chỉ là tiện đường đi qua mà thôi. Sau đó một người đàn ông xuất hiện, thấy hai người không có vũ khí nên cũng không đề phòng, thế là bảo người phụ nữ bỏ súng xuống. Đến tối bọn họ mời rượu Martin, cứ thế Simon và Martin cùng dùng bữa với họ, gặp được người tốt thế này là việc vô cùng hiếm hoi vào thời tận thế. Simon cũng trở nên thoải mái cùng mọi người ăn uống trò chuyện, đây có lẽ là thời khắc vui vẻ nhất của cô trong suốt 6 năm nay. Ai ngờ một câu nói của người phụ nữ đã khiến cho bầu không khí trở nên trầm mặc. Hai người từng gặp một cậu bé không? Công ty Apollo nói chỉ cần tìm được cậu ta là nghiên cứu ra được vaccine. Sắc mặt của hai người trở nên khó coi, không ngờ công ty Apollo đang truy nã Rasmus sở khắp nơi. Simon chỉ đành nói công ty Apollo đang lừa người mà thôi. Martin lập tức chuyển chủ đề, khen mùi rượu rất đặc biệt. Người đàn ông nghe xong vô cùng vui vẻ, nhiệt tình tặng cho Martin một bình rượu, bảo anh đi trên đường uống. Nhưng câu nói của người phụ nữ đã khiến cho Simon vô cùng lo lắng, cô chằn chọc trên giường không ngủ được. Nửa đêm khi cô đi lấy nước tình cờ nghe thấy vợ chồng họ nói chuyện, thì ra công ty Apollo không chỉ truy nã Rasmus, mà đến cả Simon và những người khác cũng không buông tha. Người phụ nữ nói, nhân lúc Simon và Martin đang say rượu bắt bọn họ lại rồi đưa đến công ty Apollon, nhưng người đàn ông ra sức ngăn cản, cho rằng làm người thì đừng nên như vậy. Simon nghe xong lập tức quay về phòng đánh thức Martin, nhưng anh uống quá nhiều rượu, đánh thức cũng chẳng có phản ứng gì. Simon chỉ đành quay lại phòng khách nghĩ cách lấy súng. Ai ngờ đúng lúc bị người phụ nữ bắt gặp, may mà cô đã rằng được súng trước khiến đối phương không dám nhúc nhích, ai ngờ người đàn ông cũng đi tới. Simon trở nên kích động hét lớn gọi Martin, người phụ nữ kia cũng không tốt đẹp gì, cô ta chuẩn bị tấn công Simon. Người đàn ông tức giận rút súng, may mà Martin kịp thời xuất hiện rằng lại súng giết được đối phương. Hai người hoảng loạn bỏ chạy, Simon không kìm được mà khóc nức nở, đây là lần đầu tiên cô giết người, nếu nói không sợ là đang nói dối. Martin ôm cô vào lòng an ủi, muốn sinh tồn vào thời tận thế giết người là chuyện khó tránh. Chớp mắt đến ngày hôm sau, hai người về đến quê nhà Simon, khung cảnh quen thuộc gợi lên ký ức hồi nhỏ của cô, giúp cho cô tạm thời quên đi những ưu phiền. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, khi đến nhà Simon hai người nhìn thấy đám săn người đang canh gác ở đó, bọn họ trốn vào trong lùm cây, không ngờ kẻ thù lại đoán ra được hành tung của Simon. Martin cho Simon chạy ra cửa sau đợi chờ thời cơ, còn anh sẽ dẫn dụ binh lính đi ra chỗ khác. Đợi Simon rời đi, Martin cầm súng bắn về phía binh lính, nhưng đối phương quá mạnh và đông, Martin chỉ có thể trốn sau xe hơi, anh bị tấn công liên tục. May mà mọi thứ theo đúng kế hoạch, Simon nhanh chóng chạy vào trong nhà tìm được máy tính ở trong phòng làm việc của bố mình. Nhưng cô không biết mình đang bị lính bắn tỉa ngắm trúng, thì ra đối phương đã đặt bẫy từ trước, người cầm súng chính là người đã bắn chết bố Simon trước đó, tên là Kira. Khó hiểu là cô ta chỉ cần bóp cò thì Simon sẽ mất mạng ngay lập tức, nhưng Kira lại không làm như vậy, chỉ dương mắt nhìn Simon cầm máy tính rời đi. Còn bên Martin lại gặp khó khăn, anh đã bị binh lính bắt lên xe, nhưng anh cũng không ngồi yên chờ chết. Martin lấy cớ biết tung tích của Rasmus để bắt chuyện với binh lính. Nhân lúc binh lính châm lửa, anh đã hát rượu lên điếu thuốc, cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn. Martin nhanh chân bỏ chạy, Simon cũng đang đợi ở điểm hẹn, hai người may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Binh lính cho Flycam đuổi theo hai người họ thì bị Kira ngăn cản, cũng không biết cô ta đang suy nghĩ gì, không đoán được âm mưu của cô ta như thế nào. Nhưng nếu như vậy thì hành trình quay trở về của Simon với Martin sẽ dễ dàng hơn. Nhưng hai người lại không biết phòng nghiên cứu cũng đang xảy ra sự cố. Patrick không quên lời dặn dò của Martin trước khi đi là phải bảo vệ đồng đội ở đây. Anh ta cầm gậy sắt đi tuần tra khắp nơi, tình cờ phát hiện một nhà kho có in hình đầu lâu, thế là tò mò đẩy cửa đi vào tìm kiếm, chúng mánh kiếm được vũ khí. Nhưng Patrick không biết dùng nó thế là chạy tới hỏi Fie, đối phương đương nhiên cũng không biết dùng thứ này. Patrick thử bấm nút, sóng xung kích mạnh bắn ra, toàn bộ bóng đèn vỡ tan tành. Cảnh này khiến Patrick vô cùng lo lắng, một phòng nghiên cứu nhỏ bé sao lại có vũ khí mang tính sát thương lớn như vậy? Ở trong phòng cách ly, có một cô gái đeo mặt nạ tìm tới Rasmus, không biết vì sao đối phương dùng ánh mắt thù hận nhìn Rasmus chằm chằm, sau đó cô gái nói cậu đã giết anh trai tôi. Rasmus muốn giải thích rõ ràng nhưng cô gái lại nói mình đã tận mắt chứng kiến. Thì ra cô là em gái của chuyên gia virus dây cấp tên Beaches, vì nguyên nhân sức khỏe cô thường sống ở trong phòng cách ly đặc biệt. Vào hôm thí nghiệm cô đến thăm anh trai, ai ngờ đúng lúc chứng kiến cảnh virus trong người Rasmus bộc phát ra, hại chết dây cấp và những nhân viên khác. Beaches và dây cấp rất thân thiết, anh trai bỗng nhiên qua đời khiến cô không thể nào chấp nhận được, cho nên mới đến chỉ trích Rasmus. Beaches thấy có người đến liền vội vã rời đi để lại Rasmus một mình ngơ ngác. Khi quay về phòng, Beatrice mãi không thể nguôi ngoai được, cầm con dao nhọn muốn kết thúc sự sống, nhưng lại do dự không nỡ xuống tay. Thế là cô lại tìm đến Rasmus muốn nhờ cậu giúp đỡ, giết cô như cách cậu đã giết anh trai cô. Rasmus lắc đầu từ chối, cậu không hiểu vì sao đối phương lại làm như vậy. Beatrice tháo khẩu trang xuống điểm tĩnh nói mình đang mắc bệnh. Khi cô còn học cấp một hệ thống miễn dịch bị tổn hại nghiêm trọng, đến cả bệnh cảm cúm bình thường cũng có thể làm cô mất mạng. Beatrice phải sống trong môi trường không vi khuẩn, may mà có anh trai luôn ở bên bầu bạn với cô mới giúp cô trở nên lạc quan hơn. Nhưng sau thảm họa cơn mưa virus, những người còn sống sót đều muốn thoát khỏi vùng phong tỏa, chính phủ cũng mở đường cho người dân đi đến khu vực an toàn, nhưng điều kiện kiện phải tiến hành xét nghiệm mới qua được. Bố mẹ Beaches đều thông qua xét nghiệm, nhưng khi đến lượt cô thiết bị kiểm tra kêu lên. Jacob biết là do hệ thống miễn dịch của Beaches gây nên chứ không phải bị nhiễm virus, nhưng nhân viên không hề nghe giải thích nhất quyết không cho Beaches đi qua. Bố mẹ lo lắng nhìn con gái, cuối cùng lựa chọn bỏ lại con gái rời đi. Hai anh em rơi vào tuyệt vọng, còn Jacob cũng quyết định ở lại vùng phong tỏa chăm sóc em gái. Cứ như vậy hai anh em cùng nhau trải qua đại nạn này, không ngờ đến giờ anh trai lại đột ngột qua đời. Beaches đương nhiên cũng không thể sống một mình được. Beaches chậm chậm mở cửa phòng cách ly, tiến lại gần Rasmus, khiến cho Rasmus không biết phải làm sao, Cậu hét lớn đừng lại đây, gân xanh trên người cậu lập tức nổi lên, virus trong cơ thể lại phun ra, cảnh tượng hãi hùng dọa cho Beatrice lùi về phía sau, ý định tự vẫn của cô lập tức biến mất. Còn Rasmus lại kinh ngạc nhìn đám khói đen, lần trước virus phun ra trong lúc cậu hôn mê, mà lần này lại phun ra không kiểm soát. Beatrice ở bên ngoài nói cậu đã giết anh tôi như vậy sao? Rasmus nghe xong tinh thần trở nên suy sụp hơn. Cậu cho rằng những lời Beatrice nói là đúng, là cậu đã hại chết toàn bộ nhân viên nghiên cứu, còn Simon lại nói dối để lừa gạt tất cả mọi người. Đúng lúc này Simon và Martin quay về phòng nghiên cứu, nhưng Simon không lập tức đi tìm em trai mà cùng Phi E nghiên cứu dữ liệu trong máy tính. Bên trong lưu giữ rất nhiều ảnh, Simon bất giác đau lòng, khoảng thời gian tươi đẹp trước kia đã một đi không trở lại, Simon cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi. Cuối cùng cũng tìm được phát đồ virus mà bố cô để lại. Có những số liệu này kết hợp với mẫu virus thần trùng trong cơ thể Rasmus, cơ hội nghiên cứu ra vaccine là rất lớn, mọi người không nén nổi niềm vui. Nào ngờ mọi hành động của họ đều bị camera trên máy tính ghi lại, chuyển đến trước mặt ông chủ công ty Apollon. Thì ra đây là cái bẫy mà hắn ta đã sắp xếp, lần trước tha cho Simon là muốn thông qua định vị máy tính tìm vị trí của Rasmus. Khi Pie nhìn hình ảnh trước mặt biểu cảm trở nên phức tạp, Pie lúc này lại không vui nổi, thông qua tư liệu của bố Simon để lại, cô nhận thức được virus không hề đơn giản như vậy. Loại virus này mang tính tấn công cực cao, khi vật chủ kích động virus trong người sẽ tự động giải phóng ra, muốn tiêu diệt bất cứ thứ gì uy hiếp tới nó. Đây cũng là nguyên nhân khói đen trong người Rasmus lại tự động phun ra. Pie còn phát hiện loại virus này mang tính đột biến rất cao, không ai biết nó sẽ đột biến tới mức độ nào phải nhanh chóng nghiên cứu ra vaccine mới được, không thì sẽ có thảm họa càng khủng khiếp hơn xảy ra. Bất ngờ là khi Rasmus sở trạng thái bình tĩnh, cậu có thể điều khiển virus vô cùng dễ dàng. Có thể gọi cậu là ổ virus chúa di động, nhưng cậu không nói bí mật này cho bất cứ ai. Simon còn đang tìm mọi cách nghiên cứu ra vaccine, trước khi nghiên cứu thành công, cô phải ra vẻ như không có việc gì. Cô muốn Rasmus ở trong phòng cách ly 24 trên 24, ai ngờ Rasmus lại giả vờ giỏi hơn tỏ ra như chẳng có chuyện gì, nhưng sau lưng lại có âm mưu của mình. Rasmus lén lút đi tìm Beatrice, cô là người duy nhất thấy cậu đã phun ra virus, Rasmus muốn nhờ cô giúp đỡ, đó chính là thử nghiệm virus trong người tự phóng ra như thế nào. Nếu biết được nguyên nhân có thể tránh hại chết người ít nhất có thể. Beatrice nghĩ một hồi cuối cùng đồng ý yêu cầu của Rasmus. Vào lúc này, Lee đang ở trên tầng thượng nhìn thấy một chiếc thùng đen bay từ trên trời xuống. Cô tò mò bấm nút phát sáng, một đoạn video bằng hình ảnh ba chiều xuất hiện. Thì ra là lời cảnh cáo đến từ ông chủ công ty Apollon, hắn yêu cầu bọn họ phải giao nộp Rasmus trong vòng 24 tiếng nữa. Hắn còn hứa sẽ lấy viên nang kịch độc trong người mọi người ra, nhưng nếu chống lại sẽ trực tiếp xông đến căn cứ xung quanh căn cứ đã bị binh lính bao vây, sau một hồi bị uy hiếp đe dọa mọi người đều vô cùng lo lắng. Jin nhát gan nhất nói virus trong người Rasmus rất có khả năng sẽ truyền nhiễm, chỉ bằng giao cho công ty Apollo để họ nghiên cứu vaccine. Nhưng Simon lại sống chết không chịu, vì có cách khống chế được virus trong người Rasmus, không cần lo lắng sẽ bị lây nhiễm virus. Martin vẫn là người bình tĩnh nhất, nếu có thể tiêu diệt virus trong người Rasmus trong vòng 24 tiếng nữa, mọi vấn đề đều được giải quyết nhưng Patrick lại suy nghĩ khác, nếu công ty Apollon khởi động viên nang trong người bọn họ, thì bọn họ sẽ chết chắc. Martin suy nghĩ rồi nói điều này không thể nào, nếu khởi động được thì đối phương đã làm từ lâu rồi, có thể viên nang này còn nhiều hạn chế. Patrick bỗng nhớ đến súng xung mạch tình được trước đó, súng này có thể phá hoại toàn bộ sản phẩm điện tử, có khi có tác dụng với viên nang nano trong cơ thể thì sao? Nghĩ là làm, bọn họ dùng flycam để thử hiệu quả của súng xung mạch, Martin rất hài lòng với kết quả này. Đến cổ tay bắn súng cũng cảm thấy nhức mỏi, chứng tỏ cách này có khả thi. Hai người còn muốn thử tiếp nhưng súng xung mạch lại hết điện. Patrick liền xuống nhà kho tìm pin, vừa xuống tầng hầm thì phát hiện có người lén la lén lút, thế là lập tức đuổi theo theo. Nào ngờ đối phương rất quen thuộc địa hình ở đây, dễ dàng hạ gục được Patrick còn lấy mất súng của anh ta. Hắn ta thay pin vô cùng thuần thục, vào lúc hắn chuẩn bị nổ súng, Patrick nhanh trí nhấn nút báo động, một cánh cửa sắt đóng xuống, âm thanh nhức óc vang lên. Kẻ đột nhập vô cùng đau đớn, cuối cùng gục xuống đất, còn Patrick cũng mắc kẹt ở đó không thể thoát ra. Simon lúc này đang gấp gáp tìm cách điều chế vaccine, cô không muốn từ bỏ cơ hội cứu em trai, nhờ có Phi E giúp đỡ ít nhiều cũng có tiến triển. Không lâu sau một ống vaccine đã ra đời, còn hiệu quả ra làm sao thì phải tiêm lên chuột bạch bị nhiễm virus thì mới biết được, nhưng kết quả lại khiến bọn họ hụt hẫng, chuột bạch lập tức mất khống chế, thí nghiệm đi đến thất bại, Simon trở nên lo lắng, cô muốn thử lại lần nữa vì thời gian không còn nhiều. Rasmus lúc này đã đưa Beatrice đến một góc sân vắng vẻ. Cậu nhớ đến những chuyện trước kia, khi bản thân cậu phẫn nộ hoặc bị uy hiếp thì cơ thể sẽ phóng ra virus. Rasmus bảo Beatrice hãy chọc giận mình. Beatrice lập tức làm theo. Chửi Rasmus là một tên giết người không chớp mắt. Beatrice như đang chút toàn bộ tức giận lên người cậu. Rasmus nhanh chóng bị chọc tức, virus trong người bắt đầu tuôn ra. Ai ngờ Dinh đúng lúc chứng kiến cảnh này, anh ta lập tức chạy về thông báo cho mọi người và rồi mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng virus trong người Rasmus phóng ra. Mặc dù Simon kịp thời trấn an tinh thần của Rasmus, nhưng người khác đã biết rõ chân tướng. Nhân viên trước kia mất mạng đều là do Rasmus hại chết. Nghe chỉ trích của mọi người, Simon thừa nhận mình đã nói dối. Mọi người đều bỏ đi giữ khoảng cách an toàn với Rasmus, chỉ có Martin vẫn rất bình tĩnh. Anh nhốt Rasmus vào phòng cách ly sau đó bắt đầu nổi giận với Simon. Chúng ta vì bảo vệ Rasmus nên mới bị dồn vào đường cùng, nhưng cậu ta lại suýt nữa hại chết tất cả mọi người. Martin nói xong liền quay người bỏ đi. Nhưng người đau lòng nhất vẫn là Lee, cô xem đồng đội như người thân, không hiểu vì sao Simon lại lừa gạt mọi người. Trong lúc tuyệt vọng Ly quyết định cùng Jin dứt áo rời khỏi căn cứ nghiên cứu, nơi này không còn gì để lưu luyến nữa. Simon cũng biết hành động của mình đã làm tổn thương đến đồng đội, nhưng cô không có thời gian suy nghĩ, cô chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt virus trên người Rasmus. Lúc này Martin lại xuất hiện nói muốn giao Rasmus cho công ty Apollon, đây là cách duy nhất. Nhưng Simon kiên quyết không đồng ý, bọn họ sẽ hại chết Rasmus. Martin nghe xong cũng không giải thích gì thêm, anh nhốt Simon vào trong phòng thí nghiệm, sau đó chạy đến bàn bạc với những người khác nên bắt Rasmus như thế nào. Jin nghe xong thì trợn tròn mắt, Lee nói chúng ta không thể giao Rasmus cho công ty đã hại chết bố cậu ấy. Sau đó Lee đến tìm Simon, Lee vừa đi vào thì Simon hớn hở nói rằng mình đã nghĩ ra cách giải quyết virus rồi, sau đó chạy đi tìm Rasmus, nhưng cô không ngờ phòng cách ly của Rasmus lại trống trơn, Rasmus và Beatrice lúc này đã bỏ chạy ra bên ngoài, thì ra Beatrice biết được bọn họ muốn giao nộp Rasmus cho công ty Apollon, thế là chạy đến thông báo cho Rasmus rồi cùng cậu trốn khỏi căn cứ nghiên cứu. Từ sau khi anh trai qua đời Beatrice không còn thiết sống nữa, trước khi chết cô muốn đến khu vui chơi nổi tiếng nhất mà mình hằng ao ước. Từ nhỏ vì vấn đề sức khỏe nên phải ở nhà, cô chưa bao giờ được đến khu vui chơi, Rasmus cũng không còn nơi nào để đi, nên đồng ý cùng Beatrice tới đó. Hai người trốn đông trốn tây tránh khỏi tầm mắt của binh lính công ty Apollon, Rasmus và Beatrice như hai đứa trẻ bỏ nhà ra đi hớn hở chạy đến khu vui chơi. Simon lúc này lòng nóng như lửa đốt khoác ba lô lên đi tìm Rasmus. Martin và Fie cũng muốn đi cùng cô, không phải bọn họ thay đổi ý định giao nộp Rasmus, mà vì Rasmus là mấu chốt để nghiên cứu ra vaccine. Thế là ba người bọn họ bắt đầu hành trình đi tìm Rasmus. Trên đường đi Rasmus để lại rất nhiều chất dịch virus, men theo những vết tích này có khả năng sẽ tìm được Rasmus. Tà Trích đang bị mắc kẹt, tình cờ đi đến cuối tầng hầm phát hiện dưới đây còn có phòng giám sát, một số thiết bị vẫn còn dùng được. Sau đó anh ta tìm dụng cụ cậy cửa sắt lên, lục lọi người tên đột nhập phát hiện có rất nhiều thẻ nhớ, Tà Trích đoán được đối phương đến đây chính là vì những thứ này. Tà Trích vô cùng tò mò tìm được máy quay ở trong nhà kho, rồi cắm thẻ nhớ bật video lên xem. Người trong video chắc đều là nhân viên của căn cứ nghiên cứu, không biết vì sao bọn họ cũng có viên nang của công ty Apollon. Bọn họ đang tiến hành thí nghiệm trên người để tìm cách lấy viên nang ra khỏi cơ thể. Bọn họ quả nhiên dùng súng xung mạch để giải quyết nhưng lại thất bại, vì cơ thể người không chịu nổi sức mạnh của súng xung mạch. Tà Trích còn biết một thông tin quan trọng, thì ra công ty Apollon không thể tùy ý khởi khởi động viên năng được, chỉ khi chạy khỏi vùng phong tỏa viên năng mới phát nổ, việc này tránh cho những người sống sót tìm cách thoát ra khỏi đây. Patrick phát hiện trong video có hai người nhìn quen quen, anh ta nhớ đến người phụ nữ đã giết bố Simon và kẻ đột nhập vừa mới nghèo. Thì ra thân phận thật sự của Kira là nhân viên của căn cứ nghiên cứu, vì để tìm cách loại bỏ viên năng nên mới làm gián điệp ở công ty Apollon. Khi cô ta thấy căn cứ đã bị phát hiện, lập tức cho đồng nghiệp cũng là gián điệp lẻn về lấy một số dữ liệu quan trọng, những thứ này không thể để rơi vào tay công ty Apollon được. Kira biết một con đường hầm đi thẳng tới căn cứ nghiên cứu, chỉ mất vài tiếng cộng sự đã đến nơi, ai ngờ vừa lấy được đồ thì bị Patrick bắt tại trận, những dữ liệu quan trọng cũng rơi vào tay anh ta. Lúc này Patrick rất kích động, lấy viên năng ra khỏi người thoát khỏi vùng phong tỏa là nguyện vọng lớn nhất của anh ta. Anh ta muốn tìm được cách nào đó trong số những video này, nhưng anh ta không biết đó là binh lính ở bên ngoài đã mất kiên nhẫn. Kira nhìn dấu vết chất dịch virus dưới đất, cô ta đoán Rasmus có lẽ đã bỏ trốn rồi, thế là cô ta cho binh lính phân theo hai ngả, còn mình men theo dấu vết đi tìm người binh lính đang xông vào căn cứ, mặc dù cửa đã bị chặn nhưng bọn họ rất nhanh tìm được cách phá cửa xông vào. Ly vẫn chưa kịp bỏ chạy, nghe thấy tiếng động ở phía trên lập tức phát hiện có nguy hiểm, vội vàng kéo Jin chạy xuống tầng hầm, đúng lúc gặp được Patrick đang xem video. Sau khi nói rõ tình hình Patrick liền có ý tưởng, anh ta dẫn hai người chạy vào phòng giám sát, rồi bấm nút cửa sắt để chặn đường binh lính. Sau đó Patrick bấm nút màu đỏ trên tường, âm thanh nhức óc vang lên. Chỉ trong chớp mắt binh lính ở bên ngoài đều chết hết, ba người bọn họ tạm thời an toàn. Còn Rasmus đang cùng Beatrice đi đến khu vui chơi, lúc đi qua một tiệm mỹ phẩm, hai người như hai đứa trẻ đi vào nghịch ngợ, tô son chết phấn lên mặt, cho đến khi nhìn thấy có binh lính đi ngang qua, bọn họ trốn xuống bàn. Xem ra hành trình này không hề dễ dàng, sau khi hai người trốn vào trong rừng mới thở phào nhẹ nhõm. Beatrice có chút mất sức, cô thở dốc liên tục vì hệ thống miễn dịch của cô khiến cô phải chịu đau đớn. Mỗi tối đều phải truyền nước kháng thể vào người, đồng thời cũng có nguy cơ sốc thuốc. Rasmus lo lắng nhìn Beatrice, ai ngờ ngay sau đó Beatrice bắt đầu lên cơn co giật. Rasmus hoảng hốt chưa biết phải làm gì thì đột nhiên Beatrice lại cười lớn. Chỉ một trò đùa còn con đã khiến Rasmus phải chạy ra ngoài để bình tĩnh lại, cậu dường như cảm nhận được virus trong cơ thể đã nghe lời cậu hơn. Sáng hôm sau Beatrice ngày càng yếu đi, may mà khu vui chơi cách đó không xa. Hai người đi bộ đến đó, nhưng nơi này đã trở nên hoang tàn không còn nhộn nhịp như trước nữa. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Beatrice vẫn cảm thấy hụt hẫng, quyết định trèo lên cao ngắm cảnh. Nhưng hai người không biết rằng, hành vi này của mình đã đem đến rắc rối cho người khác như thế nào. Simon ba người bọn họ men theo dấu vết virus đến cửa hàng mỹ phẩm, không ngờ Martin lại bị người khác di súng uy hiếp. Simon nhận ra đối phương là chồng của người phụ nữ mà cô đã giết trước đó, còn Martin cũng chỉ đâm lên đùi hắn ta chứ không giết, không ngờ hắn đã tìm đến báo thù. Hắn không thể nguôi ngoai cái chết của vợ mình được, muốn thực hiện nguyện vọng của vợ đó là bắt được Rasmus. Simon không chịu tiết lộ hành tung của Rasmus, nhìn thấy hắn đang mất khống chế, Martin lập tức nói mình có thể tìm được Rasmus, mặc kệ Simon ra sức ngăn cản. Martin đưa người đàn ông ra khỏi cửa hàng. Lúc này Simon mới nhận ra, Martin cố ý dẫn dụ hắn ta đi chỗ khác tìm cơ hội cho hai người họ bỏ chạy. Simon và Fie nhanh chóng thoát khỏi dây chói đi đến khu vui chơi, cô gọi tên Rasmus. Không ngờ người đàn ông kia lại xuất hiện, thì ra hắn và Martin đã đến đây trước một bước. May mà hai người bàn với nhau từ trước, đúng lúc này Fie cầm súng xuất hiện, nhân lúc đối phương lơ là Martin đã giằng lại vũ khí, Nguy hiểm tạm thời được giải quyết, ba người tiếp tục lên đường tìm người, mà Rasmus và Beatrice lại không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Bọn họ đang ngồi trên đường dây của tàu siêu tốc ngắm nhìn cả khu vui chơi. Beatrice nói đây là ngày hạnh phúc nhất của mình, nhưng còn có một tiếc nuối đó là chưa có nụ hôn đầu. Rasmus lập tức từ chối, Nỗi đau mất mối tình đầu trước kia của cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai, cậu không dám tiếp xúc trực tiếp với bất cứ ai. Ai ngờ Beatrice lại đứng trên lan can muốn kết thúc cuộc đời đau khổ của mình. Rasmus ở một bên vô cùng sốt sắng, cậu thề rằng chỉ cần virus trong người biến mất, đảm bảo Beatrice sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Sau một hồi khuyên can Beatrice bình tĩnh hơn. Vào lúc này ba người nhóm Simon đã tìm đến đây, hai người nhận ra một ngày tốt đẹp đã kết thúc rồi. Đang định cùng mọi người quay về căn cứ thì Kira đột nhiên xuất hiện. Cô ta kiên quyết phải đưa Rasmus đi bằng được, thấy Simon không đả động gì liền bắt Beatrice để uy hiếp. Ai ngờ hành động này đã chọc tức Rasmus, gân xanh trên người cậu nổi lên, cậu như trở thành con người khác, virus trong trong người cũng phun ra. Rasmus bước tới, Kira sợ hãi lùi về sau rồi cô ta cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Trải qua chuyện này Fie cũng hiểu được bộ mặt thật của công ty Apollon. Cô đã thay đổi suy nghĩ, ủng hộ Simon không nên giao Rasmus cho bọn họ. Nhưng Martin lại không đồng ý, cảnh tượng lúc Rasmus bộc phát virus không ngừng hiện lên trong đầu anh. Martin thấy Rasmus là một quả bom virus có thể phát nổ bất cứ lúc nào, vẫn nên giao Rasmus cho công ty Apollon thì hơn. Simon bắt đầu cãi cọ với Martin, Martin tức giận vác ba lô rồi rời khỏi đó, lần này anh thực sự rất thất vọng. Khi quay về căn cứ nghiên cứu đúng lúc gặp Patrick, Patrick nói mình có một phát hiện lớn. Thì ra trong video có một nhân viên phát hiện có phòng thí nghiệm của công ty Apollo ở gần đây, ở đó nhất định sẽ có thiết bị tiêu hủy viên nang. Martin cũng không muốn thấy mặt Simon nữa, thế là cùng Patrick đến phòng thí nghiệm xem sao. Hai người rời đi chưa được bao lâu thì Simon và mọi người đã quay về căn cứ nghiên cứu. Còn về việc Martin bỗng dưng rời đi Simon cũng không cảm thấy kỳ lạ, từ lúc cô lựa chọn bảo vệ em trai cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ đánh mất Martin. Simon lúc này chỉ có toàn tâm toàn ý nghiên cứu vaccine, phương án nghiên cứu trước đó sau khi được PA nghiệm chứng, có khả năng sẽ thành công, nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nếu không thành công Rasmus có thể sẽ mất mạng. Nhưng Simon không còn lựa chọn nào khác, cô nhớ đến lời dặn của bố trước khi mất, nếu không có vaccine phải lập tức giết Rasmus, không thì cả thế giới sẽ lụi tàn. Phi E cũng không khuyên nhủ gì nhiều, cô bắt đầu điều chế vaccine virus theo phương pháp mới. Còn Rasmus lúc này không được khỏe cho lắm, từ sau khi quay về cậu thường thấy bản thân lúc nhỏ bảo cậu đừng tiêm vaccine, không thì sẽ mất đi sức mạnh, có lẽ virus đã di căn lên não. Rasmus bỗng nhớ đến lúc nhỏ ông chủ công ty Apollon từng nói với cậu, hắn nói Rasmus Rasmus sẽ là người giải cứu thế giới, lâu dần sức mạnh trong cơ thể sẽ ngày càng vượt trội hơn, hắn ta có lẽ đã đúng. Rasmus không quên lời hứa với Beatrice là sẽ tiêu diệt virus, sau đó hai người sẽ ở bên cạnh nhau. Ai ngờ Rasmus lúc nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều, não của Rasmus như sắp phát nổ đến nơi, cậu không kìm được chạy vào phòng thí nghiệm lấy vaccine vẫn chưa hoàn thành. Mặc kệ bản thân lúc nhỏ ngăn cản, cậu đâm vào trong cơ thể, người Rasmus bắt đầu co giật, vaccine dường như đã có tác dụng. Vào lúc Rasmus sắp mất ý thức, trong mơ hồ nhìn thấy Simon, may mà lượng vaccine không nhiều, không gây tổn hại gì nghiêm trọng, mà việc này giống một cuộc thử nghiệm hơn. Rasmus cho rằng virus đã hòa làm một với cơ thể của cậu rồi, cậu bắt đầu nghi ngờ vaccine liệu có tác dụng thật không. Còn Fie vô cùng tự tin, cô đã kiểm tra máu của Rasmus và thấy lượng virus đã giảm đi rõ rệt. Còn Simon lại cảm nhận được em trai không muốn tiêm vaccine, mà vaccine sắp hoàn thành rồi, để không xảy ra sự cố ngoài ý muốn Simon bỏ thuốc mê vào trong thức ăn của cậu để tiêm vaccine trong lúc cậu hôn mê Rasmus đang trong trạng thái hôn mê bị trói chặt trên bàn thí nghiệm, Simon biết thời khắc này sẽ đến. Tình cờ là Martin và Patrick cũng sắp đối mặt với sống chết. Khi bọn họ sắp đến phòng thí nghiệm của công ty Apollon, vô tình nhìn thấy hai người sống sót đi tìm kiếm thức ăn, may là bọn họ kịp thời tránh được không thì bị binh lính bắt đi mất. Martin khó hiểu, chẳng lẽ công ty Apollon vẫn đang bắt người làm thí nghiệm sao? Thế là bọn họ bám theo, khi nhìn thấy có rất nhiều người sống sót tập trung ở quảng trường. Ông chủ công ty Apollon chiếu hình ảnh của Rasmus, thì ra hắn đang kêu gọi mọi người đến căn cứ nghiên cứu bắt Rasmus, nói rằng Rasmus là hy vọng duy nhất có thể điều chế ra vaccine hắn còn hứa người nào bắt được Rasmus có thể rời khỏi vùng phong tỏa, mọi người ở dưới vui mừng vỗ tay. Nhưng mà Martin không định quay về báo tin, anh vẫn đi về phía phòng thí nghiệm, sau khi đi qua khu rừng đầy cây virus hai người cuối cùng cũng đến nơi. Phòng thí nghiệm này không có binh lính, giống như đã bị bỏ hoang nhiều năm. Hai bọn họ dè rặt đi vào, đập vào mắt là hàng dãy buồng cách ly, bên trong chứa đầy virus, chẳng lẽ đây là một phòng thí nghiệm nuôi virus sao? Martin cảm giác có điều bất ổn, đang chuẩn bị rời đi bỗng nghe thấy có tiếng động. Hai người men theo âm thanh đến căn phòng ở sâu nhất, bọn họ sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt một người đàn ông bị virus bám khắp người đang nằm trên giường la hét thảm thiết sau đó có một nhân viên hốt hoảng chạy vào đối phương không thèm quan tâm đến martin nhân viên tiêm thuốc vào người đàn ông thì ra đối phương đang nghiên cứu vaccine phải mất một phút 53 giây mới xác nhận được tác dụng của thuốc martin mất bình tĩnh muốn rời đi nhưng cửa đã bị khóa lại đến cả đạn cũng không xuyên qua được martin rất lo lắng nếu vaccine thất bại bản thân anh cũng sẽ toi đời thời gian sắp hết rồi martin bắt nhân viên mở cửa phòng ra ngay sau đó thì hết thời gian thí nghiệm đã thất bại nhân viên nghiên cứu nói với hai người nơi này trước kia là tổ chức nghiên cứu vaccine nhưng mỗi lần thí nghiệm đều khiến virus trở nên mạnh mẽ hơn Toàn bộ nhân viên đã chết hết chỉ còn mình anh ta, đối phương cầu xin Martin hãy giết mình. Martin không thèm quan tâm co chân bỏ chạy, cho đến khi chạy khỏi phòng thí nghiệm Martin mới bình tĩnh lại anh cảm thấy nên quay về căn cứ nghiên cứu ngăn cản Simon tiêm vaccine cho Rasmus. Thảm cảnh của phòng thí nghiệm này đã nói lên tất cả, vaccine của Simon chỉ khiến virus trong người Rasmus trở nên lớn mạnh hơn, có thể sẽ hại chết tất cả mọi người ở trong căn cứ, nhưng liệu bọn họ có về kịp không? Rasmus đang hôn mê bỗng tỉnh lại, Simon vội vàng giải thích sắp tiêm vaccine rồi, ai ngờ Rasmus lại trở nên vô cùng tức giận hét lên đừng tiêm. Ống tiêm sát ngay gần cổ, gân xanh trên người cậu nổi lên, virus phun ra để tự vệ, đến cả Rasmus cũng không khống chế nổi, Simon sợ hãi không nói nên lời, khói đen chết người sắp nuốt chửng cả phòng thí nghiệm, Simon sợ hãi lùi về sau, Ly ở bên ngoài chứng kiến cảnh này không nhẫn tâm bỏ mặc Simon, cô nhìn Jin sau đó xông vào trong khói đen. Virus như bắt được con mồi chúng lập tức chui vào cơ thể Ly. Simon nhân cơ hội đâm kim tiêm lên sau lưng Rasmus. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, Rasmus lập tức ngất đi, đáng tiếc Ly lại ra đi mãi mãi. Simon đau đớn vĩnh biệt người bạn của mình, đau lòng nhất vẫn là người có tình cảm sâu đậm với Ly. Jin cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt, sự cố này khiến ai cũng cảm thấy tuyệt vọng. Khi Rasmus tỉnh lại, cậu không hề quan tâm virus trong người đã bị tiêu diệt hay chưa, mà đau đớn tự trách bản thân. Khi cậu đến thăm mộ Ly thì gặp Dinh đang ngồi ở đó, cậu muốn an ủi anh ta nhưng không ngờ đối phương vô cùng oán hận. Nếu không phải do cậu Ly sẽ không chết, việc này khiến Rasmus càng thêm máy náy. Số liệu xét nghiệm nhanh chóng có kết quả, virus trong người Rasmus đã hoàn toàn biến mất. Điều này khiến Simon vỡ òa, cô vội chạy đi tìm Rasmus, ai ngờ trong phòng cách ly không có một ai. Sau khi tìm một hồi, Simon hỏi dinh có nhìn thấy Rasmus không, không ngờ anh lại nói, nó bị bắt rồi. Simon nhất thời không biết phải làm sao, dinh nói tiếp mọi chuyện đều là lỗi của hai người. Thì ra vài phút trước có hai người sống sót lẻn lại gần căn cứ nghiên cứu, Bọn họ nghe theo lời công ty Apollon đến đây bắt Rasmus, phát hiện Dinh đang ngồi một mình nên muốn ép hỏi tung tích của Rasmus, nào ngờ anh ta lại đưa bọn họ đi tìm người. Rasmus lúc này đang nói chuyện với Beaches, ngay sau đó liền bị hai kẻ đó bắt đi, đến cả Beaches cũng bị uy hiếp. Simon nghe xong liền rơi vào tuyệt vọng, cô lập tức đuổi theo. Rasmus và Beaches đã đi đến lối ra ngoài, Rasmus hiểu rõ, nếu đi theo bọn họ đến công ty Apollon sẽ không có kết cục tốt, cậu đột nhiên co giật dữ dội và còn hét lên đau đớn. Hai kẻ sống sót thấy vậy tưởng virus trong cơ thể Rasmus sắp bộc phát, sợ hãi bỏ chạy ra ngoài, Beatrice phản ứng nhanh lập tức đóng cửa lại, lúc này Rasmus lại chẳng hề hấn gì mà đứng dậy. Thì ra lúc nãy cậu chỉ đang giả vờ, khi cậu biết vaccine có hiệu quả cậu cũng rất vui mừng. Và giờ Rasmus với Beatrice có thể tự do yêu nhau rồi, hai bọn họ đang chuẩn bị hôn nhau thì Simon và Fie bỗng xông vào. Thì ra vào lúc nãy ở trên tầng thượng, Simon phát hiện flycam của công ty Apollon đang bay gần đây, chẳng cần bao lâu nữa binh lính sẽ tới, bọn họ phải rời đi ngay bây giờ. Khi mọi người mở cửa thì đã có binh lính ập tới, bọn họ đành chạy xuống tầng hầm, Simon bỗng nghe có người đang gọi mình, quay đầu nhìn thì đó chính là Martin. Hai người không còn giận nhau nữa, Martin nói rằng sẽ bảo vệ mọi người an toàn rời khỏi đây. Simon không biết mấy hôm nay Martin đã trải qua chuyện gì. Thì ra sau khi Martin biết được sự khủng khiếp của virus ở phòng thí nghiệm, đang trên đường chạy về căn cứ nào ngờ nửa đường Patrick ngã chật chân. Sau khi Martin băng bó cho anh ta thì bị một đám lính bắt đi, hai người bị bắt đến một doanh trại, ở đây có rất nhiều người sống sót. Martin ngó nghiêng xung quanh, sau đó lại bị binh lính đưa đến trước mặt ông chủ Apollon. Hắn ta khuyên Martin hãy đưa Rasmus đến đây, nhưng anh hiểu rằng cho dù giao Rasmus cho bọn họ, vaccine cũng không thể điều chế thành công. Hắn ta biết Martin sẽ không đồng ý, hắn nói tiếp nếu không nghiên cứu ra được vaccine, vậy thì sẽ cho mọi người sống chung với virus. Rasmus là một trường hợp đầu tiên, thì ra đây mới là mục đích chính của bọn họ. Sau đó hắn ta cho binh lính giết Martin và Patrick. May mà người giết bọn họ là Kira, cô ta đã đưa bọn họ đến một khu rừng. Kira nói không muốn chết thì đi theo tôi. Thì ra vào mấy năm trước, cô và mẹ từng bị một đám binh lính dồn đến đường cùng. Mẹ cô bỗng nghĩ ra một cách, đó là giữ tay đang cầm súng của Kira dí vào đầu mình, bà đã tự bóp cò. Binh lính ở phía xa nhìn thấy Kira đã tự tay giết người bỏ chạy, ông chủ công ty Apollon rất hài lòng về cô, từ đó Kira gia nhập công ty. Nhiều năm nay cô cũng nhận ra thủ đoạn độc ác của ông chủ, biết hắn ta sẽ bắt bằng được Rasmus, cho nên Kira đã tha cho Martin và Patrick. Cô ta còn biết có một đám người sống sót đang tiến đến căn cứ nghiên cứu, phải nhanh chóng đến đó chi viện không thì mọi người ở căn cứ sẽ mất mạng. Vì thất bại trước đó công ty Apollon đã cẩn trọng hơn, cho những người sống sót vô tội làm lá chắn, Martin lòng nóng như lửa đốt. Cho đến bây giờ anh mới biết Simon quan trọng như thế nào đối với mình, thề rằng sẽ bảo vệ cô tới cùng. Kira biết không thể đi bằng cửa chính được, thế là đưa hai bọn họ đến một đường hầm bí mật, cộng sự trước kia của cô đã chui vào căn cứ bằng đường này. Để đảm bảo an toàn, Martin bảo phá trích hãy canh ở đây, để phòng có người đánh úp. Anh và Kira thuận lợi đi xuống tầng hầm. Lúc này trong loa phát thanh có tiếng của Jin, thì ra anh ta phát hiện hai người qua màn hình giám sát. Jin liền bảo Martin hãy đưa Simon và mọi người đến đây. Martin cũng không nghĩ ngợi nhiều lập tức chạy đi tìm Simon, may mà Simon cũng ở gần đó, bọn họ nói vội vài câu. Martin đang định chạy đến phòng giám sát ai ngờ nửa đường gặp Kira, Kira rất quen thuộc địa hình ở đây, đoán được Jin sẽ dụ hai chị em Simon đi đến đó, rồi khởi động âm thanh nhức óc giết mọi người. Simon nghĩ đến chuyện anh ta câu kết với người ngoài hại Rasmus, cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Bọn họ cũng không dám lại gần cửa sắt, chỉ có một mình Martin đến khuyên Jin rời đi cùng bọn họ. Nào ngờ Jin biết kế hoạch của mình bị bại lộ, anh ta lập tức bấm nút đỏ. Tuy Simon và mọi người đứng cách đó rất xa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi âm thanh nhức óc, may nhờ có Kira, cô ta bắn hư thiết bị phát âm thanh. Mọi người cũng không dám nán lại lâu, vội vàng chạy đến đường hầm bí mật, chỉ còn lại một mình Jin ở trong phòng điều khiển. Trong mơ hồ anh ta nhìn thấy Lee đang khuyên mình đừng làm như vậy, anh ta lập tức thức tỉnh, vội vàng chạy ra ngoài nhưng kẻ thù lúc này đã ở ngay trước mặt, anh ta trốn vào trong tấm bạt mới thoát khỏi kẻ thù. Nhưng Simon và mọi người lại không may mắn như vậy, phía sau liên tục có tiếng súng truyền đến, Kira trốn ở trong góc tiêu diệt được đám lính. Khi mọi người nhìn lại thì thấy Beatrice đã trúng đạn không thể chạy được nữa. Rasmus ngồi xuống bên cạnh, cậu vô cùng đau đớn, Beatrice biết mình sắp không trụ nổi nữa, chỉ cầu xin Rasmus hãy đáp ứng nguyện vọng của mình trước khi chết. Khi nụ hôn vừa dứt Beatrice cũng vĩnh viễn nhắm mắt. Martin thúc giục mọi người mau chóng rời đi, nhưng Rasmus lại vô cùng tức giận, gân xanh trên người cậu nổi lên, khói vi rút lại phun ra, cậu lập tức phóng vi rút về phía kẻ thù, đối phương lập tức mất mạng. Nhưng Rasmus vẫn chưa nguôi giận, cậu đi lên căn cứ, kẻ thù ở đâu cậu sẽ đi tới đó, những người dính phải đều toi đời ngay lập tức. Simon vô cùng khó hiểu, trước kia rõ ràng đã tiêu diệt virus trong người Rasmus rồi, tại sao virus lại quay trở lại? Chẳng lẽ virus đã hòa làm một với cơ thể của cậu? Rasmus bây giờ đã trở nên lớn mạnh hơn, chỉ trong vài phút toàn bộ kẻ địch đã bị tiêu diệt. Simon đi theo Rasmus nhìn xác người nằm ngổn ngang, Simon vô cùng tuyệt vọng, nhất là khi Rasmus không hề thấy ăn năn về hành động của mình. Cô lập tức nhớ đến lời dặn của bố, nếu vaccine không có hiệu quả thì hãy giết Rasmus. Simon nhặt khẩu súng dưới đất lên chĩa về phía cậu, điều này lại càng khiến Rasmus thêm phẫn nộ, cậu nghĩ bố cũng giống với những người khác xem cậu như là quái vật. Sau đó Rasmus lại gần Simon, đúng lúc này Martin xuất hiện, Rasmus quay người lại, cậu phóng virus ra, tiếng súng lập tức vang lên, Simon đã nổ súng, nhưng không ngờ vết thương trên người Rasmus lập tức lành lại. Lúc này cậu không còn muốn tấn công Martin và Simon nữa, mà quyết định bỏ đi. Có lẽ Rasmus đã không còn mặt mũi nào ở lại nữa, ai ngờ ông chủ Apollo đang đợi cậu ở bên ngoài. Rasmus nhận ra có lẽ người đàn ông này mới là người thực sự hiểu mình. Ở bên chỗ Simon, bọn họ đang đưa tiễn Beatrice lần cuối, ai ngờ ngay sau đó. Trên đây là toàn bộ nội dung mùa 2 của bộ phim Cơn mưa chết chóc. Câu hỏi như thường lệ, các bạn có muốn bọn mình ra tiếp mùa 3 không? Nếu có thì hãy bình luận mùa thứ ba phía bên dưới cho bọn mình biết nhé. Có nhiều bạn muốn xem bọn mình nhất định sẽ làm tiếp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.